À, xin chào mọi người Cũng phải ờ, nửa tháng mình không có thời gian mình quay cái video hôm nay thì trên tay mình có một cái con ờ, trong phân khúc phổ thông của Numax mới ra mắt là con Numax Platinum FX thì là mình sẽ mở hộp cùng anh em xem là ở trong có khác thì con platinum thường không nhé à, ờ, bây giờ mình sẽ tiến hành đây trong cái à, hàng của mình nhập về thì là trong một cái à, hộp lớn sẽ có hai con mình sẽ lấy một con ra để à, bóc ra review cho mọi người xem là bên trong có những cái gì hình dáng ra sao đấy. đầu tiên ấy thì là cái hộp uh, trông đẹp hơn hộp platinum uh, hộp platinum màu nó hơi tối hộp này màu trắng ở ngoài cái vỏ hộp ấy thì nó có ghi một số cái cái, cái cơ bản như là có thể giả lập được bốn deck này cái đầu tiên này mà cái nữa là nó sẽ đi kèm với cả Serato đi dây bản line tức là cái con này nó sẽ tích hợp với cái bản line Serato <coughs> hôm nay họng thì nó hơi bị ấy bị khàn mọi người thông cảm nhé mấy hôm uống lạnh nhiều quá nó khàn đây cái hộp nó như này sau khi mở hộp thì Ui, thơm mùi mới các bạn nguyên siêu mà bóc ra mùi mới sẽ có một cái quyển catalog như này nhé đi kèm là một cái cáp như bao nhiêu cái con uh, controller khác thôi cái cáp này là nó sẽ là vừa là cáp nguồn vừa là cáp uh, ờ, lấy tín hiệu luôn từ PC vào, uh, vào máy của mình và nó sẽ có một cái uh, mấy cái miếng dán của Numax này để mình dán mình trang trí cái này là catalog đấy Đây, mình sẽ vào chi tiết cái con à, này cái cảm à, cảm quan ban đầu ấy thì nhìn thấy rất là là phê cái mâm rất là rất là là to nhá cầm rất là chắc tay rất là đầm nó thật đó cái mâm của nó là mâm to hơn con à, nếu mà trong phân khúc là nó to nó 400 ấy nhìn sướng và rất là đầm cái phần à, bên góc trái này là cái nút à, của cái mic cần tempo dài nhé cái mâm này này nó sẽ hiển thị những cái thông số của tempo của thời gian lên cái mặt mâm này giữa này điểm cộng của con ờ, platinum ở cái con platinum ờ, thường ấy bản trước ấy thì cũng đã có thông số lên mặt mâm rồi thế nhưng con này thì làm cái mâm nhìn to hơn còn tráng hơn Q Play thì nó vẫn làm cái núm vuông núm vuông như cái khác cái pet này là tám cái pet này nó làm à, bằng nhựa mềm bấm đầm tay có kêu này auto loop này video cắt này một sample đây nó có cái cái loop và cái à, in out 1 phần 2 và ao cái nút trà này này nút bật on off mà mà để mình chơi ờ, trà đĩa ấy mình chơi uh, ờ, vinyl ấy thì nó sẽ kèm với cả cái cái ờ, nếu mà mình giữ siết này giữ siết mình nhấn nút này nó sẽ là chuyển kênh tức là mình sẽ chơi thêm uh, kênh nữa này là con deck select này là chuyển uh, cộng thêm kênh ấy. cái tempo của con này rất là dài này tầm rất là dài này đúng printer trông đã nói chung là nhiều cải tiến so với con con con uh, platinum uh, đời trước cái này thì vẫn là nút bay nút uh, ờ, mid nút hai và cái này là gain thôi nút một không loát loát một cái nữa mà nó nó thay đổi ấy. là mọi người có thấy hai cái uh, như hai cái cần ờ, ờ, số xe ô tô xe hơi ở trên này là có ờ, những effect này như echo này đấy laser phaser này cái này là cái như cái này là bật on là bật bật effect này khi mà mình ấn vào đây sao mình ấn là bật còn như là mình giữ Dạ. Dạ. trên này cũng một dạng effect này một dạng hiệu ứng này cái à, cái đèn à, của kênh nó sẽ làm à, tách đôi ra ngày xưa là nó làm hai cái trụ vào gần nhau tương tự thì bên phải nó giống như bên trái thôi cái nút master ấy thì nó à, là bên góc phải nó có một thay đổi so với con trước là cái cái filter này đấy bây giờ nó làm à, làm ở, ở trên cái à, cái line tiện ngày xưa nó làm góc này mọi người nhớ không ạ làm góc này thì nó không được tiện lắm đấy thay đổi đáng chú ý nhìn chung với cái giá mà ở mức giá phổ thông dưới 8 triệu con này một con đáng mua nên mua cái mâm nhìn đã tức là mình quay mình không thể nói hết được mà cái cảm giác mà khi mình mình cầm nó thì mình rất là đã đã tay nó thật ao thì vẫn là ấy thôi vẫn là ao uh, hoa sen thôi ở những cái con như này tầm tiền này không đòi hỏi hơn cả những cái con à, đại loại như là con này ấy con Platinum FX này mình sẽ dùng Seto Line thì mình vào trang chủ seto.com mình tải free về thôi mà các bác lưu ý là Win 10 hoặc Win 8 thì